Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Liên Quân của mình nha Và hôm nay thì mình sẽ làm cái clip video giải trí solo giao lưu với ờ, bạn Pro A Khiên Được mệnh danh là một trong những người chơi Nacarot hàng đầu ở máy chủ Liên Quân Mobile Việt Nam nha Hiện tại thì Khiên đang thi đấu cho đội tuyển Pro Ami với vị trí đi rừng <laughs> Hay sử dụng những vị tướng như kiểu Murat này, Nacarot và Violet Và hôm nay thì mình đã có cơ hội ờ, hẹn bạn ấy ờ, vào đánh solo giao lưu Hai anh em quẩy vui vẻ thôi, thắng thua không quan trọng <laughs> Và mình sẽ ở ờ, ờ, và sẽ đánh giao lưu solo 3 ván nha anh em. Có ván đầu tiên là chơi Nakaros này. Còn ván thứ hai là đánh Rat, Quyền Vương. Còn ván thứ ba là đánh ờ, Van Helsing. <laughs> Rồi bắt đầu với ván đầu tiên mình đã chơi vị tướng Nakaros. Hai thằng đều sử dụng cái bộ trang phục là BD công nghệ luôn. Ở những cái giây phút đầu tiên thì có vẻ là mình ép lên khá là căng đúng không? Không biết về sau như thế nào đây. Đó, Thực ra thì ờ, đánh cái map solo này thì nó cũng ờ, không nói lên được cái điều gì đâu anh em ơi Bởi vì khi ờ, đánh ở trong cái map 55 ấy thì nó phụ thuộc vào vào team rất là nhiều và nó sẽ di chuyển hay hơn ở cái map 11 này bởi vì cái map 11 này nó cũng chỉ có mỗi một đường thôi <laughs> không biết di chuyển kiểu gì hầu như là chỉ solo giao lưu cũng như là kỹ năng và cái cách lên trang bị thôi ủa ôi gần chết kìa định mới. hên vậy em ơi <laughs> rồi Hiện tại thì ờ, Khiên đang ờ, đứng vị trí thứ hai, cái đội của Khiên đang đứng vị trí thứ hai ở cái giải đấu trường danh vọng mùa đông 2017. Sắp tới thì ờ, sẽ đi Hàn Quốc đánh và sẽ gặp những cái đối thủ đáng gờm hơn. Mình đánh <laughs> hy vọng là em ấy sẽ mang được vinh quang về cho Việt Nam. Mục luôn mục luôn. Bây giờ đấy, anh em có thể thấy là giai đoạn đầu game thì mình có vẻ ép ép một tí bây giờ đánh đã hổ báo ở kinh vậy. Ok mình gần hết mana rồi À đấy cái map solo 11 này thì anh em à, để ý là cái cục máu nha Cứ ở cái giây phút, ờ, cái giây thứ đầu, giây 40 đầu tiên ấy thì nó sẽ ra Còn cứ sau 30 giây thì nó sẽ hồi Ủa căn kinh vậy Thôi từ từ thôi em ơi Này chơi đấy, chơi luôn múc luôn Thôi thôi thôi thôi Từ từ thôi em ơi Kinh vậy <laughs> Mình hết sạch mana luôn rồi kìa Chắc là mình phải chạy về thôi À mà thôi từ từ mình phải uh, dọn cái đợt quái đã anh em nhớ là lúc về thì đừng lên để lại đợt quái em nha Mất trụ luôn đấy À gì đấy, ulti kinh vậy Từ từ nha à, Khi đánh solo ấy thì mình hay lên cái trang bị uh, Thương Long Ilus đầu tiên Rồi luôn chơi em ơi Ok, mình ăn luôn cục cục máu rồi Tranh thủ phá luôn cái con uh, à, diêu lục con quái này nha à, ờ. Anh em có thể thấy uh, à, khi lên cái lối trên lên trang bị uh, rất là dị uh, <laughs> Lên cái trang bị ngọc uh, cái gì Phượng Hoàng Lệ đúng rồi để mỗi khi lên được level thì nó sẽ được ờ, hồi một chút máu để không phải về nhà gì đây em ơi chơi luôn em ơi mình cũng rất là khỏe rồi mình có thể nhìn được cái trang bị của khiên mà mình lên rồi cái trang bị để khắc chế mình lên uh, thương ông ghi lướt này uh, giày hộ vệ với uh, thêm một cái giáp liệt sĩ nữa giáp hiệp sĩ hay giáp liệt sĩ mình cũng chẳng nhớ nữa <laughs> rồi em nhớ là đừng để mất cái trụ đầu tiên này nhá solo mà mất cái trụ đầu tiên này là rất là rất dễ là sấp mặt đấy ok lên giày hộ vệ luôn mình sẽ mang theo cái phép bổ trợ là bộc phá và nâng mắc chiều một trước nha quan trọng là cái cách anh em sử dụng kỹ năng ấy làm sao mà đừng để ờ, đừng để nó dùng cả ba chiêu vào người mình cứ làm sao mà mình sử dụng chiêu ờ, trao đổi chiêu thức mà mình có lời là được đánh cũng khá là đơn giản thôi đúng không đó gì em ơi né né né né thôi đó mình dùng chiêu một mình nhảy ra thôi kinh vậy chơi luôn <laughs> Làm gì vậy em ơi Ủa căng vậy Ủa xong rồi xong rồi xong rồi Thấy sai sai ui bộc phá luôn rồi kìa Kinh vai trưởng Chơi luôn Ủa né hay vậy Công nhận là đánh là crowd ảo diệu thật Vai trưởng Còn tí máu này Trận này căng quá anh em ơi <laughs> Đều đây rồi Còn tí máu hai thằng còn tí máu đánh nhau mới phê này Mình chuẩn bị nhảy vào Ok ulti luôn Ui nó hồi máu viện định mệnh Ui mày thế Quả đấy nó lên level nó được uh, hồi máu nha anh em cái trang bị ờ, phượng hoàng lệ nó cũng ờ, nhiều khi gây ờ, đột biến game phết mình tranh thủ hai con quái này mình sẽ cố gắng phá luôn cái trụ ở mít này nhá à mà nó có mỗi mỗi một đường <laughs> vãi trưởng quên quên thôi về thôi không việc gì phải tham cả bây giờ chắc là mình sẽ lên cái trang bị ở uh, à, áo choàng băng giá xong rồi tính lên thêm một hai món xuyên giáp nữa là đẹp bây giờ chạy ra luôn nha anh em tầm này mình mắc xanh rồi cái mạng đầu tiên nó rất là quan trọng đừng đừng đừng phá trụ của anh em ơi ok múc luôn <laughs> trận này mình có khả năng thắng đấy anh em ơi rồi lên kiểu muramasa luôn nhá có tí gọi là xuyên giáp múc luôn uê à, không mất máu ạ Thôi, thôi, thôi, từ từ anh em hết sức từ từ nha không việc gì phải vội cả chơi luôn tầm này thì mình mắc xanh rồi gì đây em ơi chơi luôn thành này chết chặt rồi một phát nữa u rồi định mệnh oh my god Đùa không hiểu sao mà Tùng tôi dùng chiêu hai lỗi anh em ạ Đùa quả đấy mình phi vào ờ, phi lên trước là mình giết được nó rồi Hỏng rồi <laughs> Kiểu đánh với game thủ chuyên nghiệp thì tay nó hơi bị run Đánh run tay rồi bắt đầu thấy uh, run run tay rồi đấy Sai sai rồi Từ từ em ơi Trời luôn à, gì đấy gì đấy Nhờ nó bữa ấy Chết không chết không Đuổi đuổi cung giết tận luôn Ok Yes hai <laughs> vãi nơi cuối cùng thì uh, chắc là mình sẽ thắng trận đấu này rồi đây là chuẩn bị uh, bắt đầu sang uh, ván thứ hai nha anh em ván thứ hai là chơi uh, quyền vương nói chung là đánh uh, giao lưu vui vẻ thôi anh em cũng uh, không có mục đích uh, là gì cả đâu thi thoảng hai anh em cũng uh, nhảy vào uh, nói chuyện inbox tâm sự với nhau và hôm nay thì rủ nhau đánh giao lưu luôn ok và bây giờ thì mình uh, chơi vị tướng uh, rap với bộ trang phục đại tù trưởng nha mình cũng uh, rất ít khi uh, chơi vị tướng rap này nên uh, <laughs> không sao múc hết Van sinh cũng bốc luôn Chắc là mình sẽ lên cái trang bị Phượng Hoàng Lệ trước Bởi vì ờ, khi lên level thì Rat nó sẽ cho mình ờ, À khi lên level ấy thì mình sẽ được ờ, hồi một chút máu Đánh con đánh vị tướng Rat này thì anh em để ý là cái cọc lộ của nó nha Khi anh em sử dụng chiêu thức ấy thì nó sẽ mất cái cọc nộ đấy Rồi giai đoạn đầu phim đánh kinh vậy Từ từ thôi em ấy Ui ui ui kinh vậy Ui ui Đánh rút máu kinh em ấy Từ từ Thôi thôi thôi thấy sai sai rồi Đùa vừa vào game mà máu mình còn tí này Ờ Khiên ờ, có vẻ là sử dụng cái ờ, nội tại của vị tướng Rat này rất là thành thạo luôn Nó ủn mình ờ, mất rất là nhiều máu Đấy Lúc đầu mình thấy cái con tướng Rat này khá giống với vị tướng Lee Sin ở trong Liên minh huyền thoại Cũng sút giống các kiểu là điều <laughs> Rat là một trong những vị tướng pháp sư với khả năng cấu rỉa rất là xa nha Đấy lé luôn Cái chiêu hai rỉa rất là mất máu Úi rồi tuổi gì đòi ăn anh hả em Rồi rồi rồi trời luôn à, Level 4 rồi kìa Hết sức bình tĩnh nha Mình bây giờ mới chỉ level 3 thôi Đi lên cao một tí là chết ngay Rồi luôn đây rồi Mình sẽ dình mình ờ, đẩy uh, khiên vào trụ <laughs> Chơi cái bài này đẩy vào trụ nha anh em Một tính vậy Cấu gì à phát Đấy trúng rồi đấy Phát nữa này Ôi xịt rồi Có giỏi bơi ở đây em ơi Bây giờ mình sẽ ờ, dình mình căn đúng ti nha anh em đây, ở đây Ủa cái gì vậy? Ui, ui, ui, ui Ôi vãi trưởng ạ, à, đùa Bây giờ tôi mới đẩy ý một điều là nếu mà bị đẩy trúng hoặc là nó ủn trúng về là mình sẽ bị mất cọc nộ nha Mình đang phun cọc nộ mà mình chỉ dùng chiêu một cái mà hết sạch nộ luôn Thấy vô lý vãi Em bây giờ để ý một điều đấy là đừng để, để đừng để nó đẩy về nha Nếu mà đẩy về cái là bị mất cọc còn nộ là không dùng được chiêu thức luôn đâu Cái điều này bây giờ tôi mới để ý đấy Dị vãi trưởng <laughs> Rồi rồi Thấy sai sai rồi Ủa ôi đấy anh em thấy chưa Mình đang có ulti mà bị ờ, đẩy về cái là mất cọc nộ luôn à Vãi trưởng luôn Không được dùng chiêu thức luôn kìa Bây giờ mình phải né làm sao né được cái ờ, chiêu đẩy của nó về nha Gì đây em ơi Kính vậy Thôi thôi thôi thôi thôi Từ từ Thôi thôi sai rồi sai rồi Em sai rồi Ủi mày hết vẫn chạy được Hết sức bình tĩnh nha Ôi đánh từ từ em ơi Đau Thôi thôi sai rồi đùa đánh lỗi quá <laughs> Oh my god Kiểu run tay anh em ơi Đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp Đùa mang tiếng mình cũng tuyển thủ chuyên nghiệp mà đánh uh, run tay thế Thôi phải bình tĩnh lại thôi Cố gắng ngỡ lại nha Không hai rồi Trận này uh, mắc căng Ok từ từ em ơi Rồi Cái trụ của mình còn 50% máu Ít nhất thì mình cũng phải uh, cố gắng uh, lấy một mạng để uh, <laughs> Để vinh danh hiểu không thua thua thì cũng phải giết được một mạng Mời vào đây em ơi bây giờ mình phải ở à, dinh rồi rồi rồi ok ok lên lên luôn mình uh, nghĩ ra cái cái combo mới rồi ở đây em ơi ok bây giờ mình sẽ lên trang bị full phép này anh em Úi rồi ơi, mình có lên một cái trang bị dày kiên cường để uh, giảm cái khả năng uh, khống chế rồi cái chiêu thức thứ hai làm chậm. Ủa ôi, vanh rồi kìa ném một phát kìa. Ui, thôi thôi thôi thôi, em về đây, anh về đây ném hai cái của chúng hai phát chiêu hai cái uh, nửa cọc luôn xong rồi xong rồi mình ném cũng thấm phết đây đây thanh niên bye bye bye bye em ơi ok cuối cùng thì mình đã lấy được một vàng <laughs> danh dự rồi yes rồi bắt đầu khỏe đây anh em ơi cảm giác là lém nó cũng ờ, thấm thấm tay một chút rồi đấy nhưng mà không có quái để đẩy trụ cơ nhục rồi Uầy, bây giờ lém một phát một nghìn năm rồi kìa khỏe vậy ok ok bắt đầu tôi ờ, cảm giác là tôi ờ, đỡ run tay rồi đấy nhờ là em chơi luôn Úi rồi đùa đùa các cụ có câu là phong độ là nhất thời và đẳng cấp là không bao giờ có <laughs> chắc là phong độ của tôi thì bắt đầu nó đã quay trở lại rồi bung luôn bung luôn anh em ờ, cố gắng giữ vị trí thật là tốt nha kiểu mà bị bị gây làm chậm từ cái chiếc thứ hai rồi ấy thì nó mất rất là nhiều máu rồi nên làm sao mà né được cái chiêu thức thứ hai là cái khả năng thắng nó sẽ rất là cao mình đã gỡ được hai đều ok trời ném chuẩn vãi nồi bơi đây em ơi mình chưa có ulti nha một phát nữa uê đùa cái khả năng ném ship của mình bá đạo vãi nồi <laughs> ok ok phải, phải hết sức bình tĩnh không việc gì phải vội cả sắp tới thì uh, pro khiên sẽ uh, team của khiên sẽ uh, đánh uh, ở bên Hàn Quốc đánh với bốn đội có cả Hàn Quốc này có hai đội Hàn Quốc với một đội Indo anh em hãy ờ, cổ vũ cho Kiên cũng như là đồng đội của mình nhá hy vọng là em ấy sẽ thắng <laughs> em ấy có hứa với tôi một kèo đó chính là nếu mà đạt được giải thì ờ, sẽ ờ, về Việt Nam và dẫn tôi khao kiểu đi khao ấy đấy ok em ơi siêu việt luôn kìa đùa công nhận là <laughs> trận này tôi gỡ lại được rồi anh em ơi mình sẽ phá luôn cái trụ ở phá luôn cái trụ này nha suýt nói suýt nói nhầm là phá luôn cái trụ ở mid định mệnh kiểu có một cái đường ở giữa này, mình hay nói nhầm là mid lắm không biết có phá được luôn không <laughs> nhanh không là bị lật đấy à, chơi luôn em ơi yes phê vãi em thấy kinh không nếu mà thấy hay đừng quên nhấn like và chia sẻ clip này giúp mình nha và nhấn đăng ký kênh ờ, ủng hộ giúp mình <laughs> giúp mình có thêm động lực làm ra những cái video chất lượng hơn nữa chắc là sắp tới thì mình sẽ à, rủ thêm à, vài à, tuyển thủ chuyên nghiệp vào solo giao lưu để giải trí thôi cũng không nhằm mục đích gì cả đâu rồi và ván đấu này ván đấu cuối cùng mình sẽ hai thằng sẽ sử dụng vị tướng Van Helsing và quẩy nhau mình sẽ lên cái lối lên trang bị là full phép nha anh em còn xem khiên không biết là khiên lên trang bị gì rồi mình sẽ vẫn ưu tiên với phượng hoàng lệ trước chơi em ơi ngồi đâu rồi À, kinh vậy đù đùa mới đầu game mà mạnh bảo với em ấy nhẹ nhàng thôi dù gì thì anh cũng là con trai à, đi... à, thôi thôi thôi phải hết sức bình tĩnh bình thường mình hay solo thì mình hay chửi bậy lắm nhưng mà <laughs> kiểu làm clip cho anh em xem là mình phải hạn chế đi rất là nhiều rồi lúc ấy suýt định chửi kiểu lúc mình uh, chửi ấy thì mình cảm thấy nó đánh hưng phấn hơn rất là nhiều à, thôi thôi từ từ từ từ em ơi bốc luôn bốc luôn mình uh, lên được cái trang bị phượng hoàng lệ rồi bây giờ lên level nó sẽ được uh, hồi máu nhá đánh kinh vậy đánh từ từ thôi chậm thì hạp nào em uh, nhớ để ý một điều là đánh cái max solo này đừng lên để mất cái trụ đầu tiên nha đánh van helsing thì mình sẽ cộng max chiều một trước vậy bởi vì cái tầm cấu gì ở chiều một cũng khá là xa rồi lên uh, bây giờ lên trang bị gì bây giờ à lên giày kính cường nha Bơi vào đây em ơi, có giỏi bơi vào trụ đi <laughs> Tầm mấy vị tướng xạ thủ này không dám băng trụ đâu bởi cái trụ nó bắn rất là khỏe luôn Và trận đấu này là trận đấu của Van Helsing, ờ, Hoàng Tử Quạng và Van Helsing ờ, vũ khí tối thượng Anh nào sẽ thắng đây? Hoàng Tử Quạng hay là vũ khí tối thượng? Ulti, ô cái định mệnh đùa vãi trưởng luôn không hiểu sao cái thằng Van Helsing ờ, nó bị uh, lag rồi anh em ơi hay là mắt nó bị ờ, là bị vấn đề gì mà đứng ngay gần như thế mà ulti xịt được ạ định mệnh ui tôi không thể tin được Van Helsing lại chột rồi đừng bảo là đệ của thế chột nha à, gì gì gì em ơi chết không chết không ui Ủa không chết kìa định mệnh Phí vậy Còn tí máu luôn Xem có về À không về kìa Bây giờ mình vẫn còn phép bổ trợ tốc biến nha Mình sẽ tốc biến lên là mình gây choáng luôn Ulti Yes chỉ công đầu rồi <laughs> cuối cùng thì uh, mình đánh uh, Van Helsing cũng rất là bá đạo đúng không rồi tranh thủ uh, phá luôn cái trụ nha anh em me quái vào nhanh hơn tí nữa nào để bây giờ mình sẽ lên cái trang bị thập tự kiếm nhá và đấu này lên full phép luôn à từ từ tí phải xem uh, nó lên trang bị gì đã gì <laughs> đấy hổ báo này anh em thấy chưa anh em lên trang bị full phép mà đứng ở gần mà dùng cái chiêu ulti rất là thấm luôn Thấm vãi trở luôn ấy À Van Helsing à khiên lên uh, trang bị uh, sát uh, lên uh, sát thương vật lý anh em ơi. Chắc là tí nữa tôi sẽ lên uh, cái món uh, trang bị áo choàng băng giá một chút uh, gọi là chống chống chịu. Nếu mình mà lên chống chịu thì khiên có mà đánh cả ngày cũng chết. Nói thế thôi nhưng mà chí mạng vẫn rất là thấm luôn. Chắc là quả này khiên lên uh, trang bị ở chí mạng rồi. Đó anh em thấy chưa? Bắn phát nào cũng chí mạng luôn kìa thấm vai trưởng chắc là bây giờ mình sẽ lên một cái trang bị ờ uh... à, thôi mình sẽ lên kiểu Fanny vậy không lên uh, ờ, quỳnh triệu GA nữa bởi vì lên nhiều phép quá không thắng đâu ui phá trụ nhanh vậy em ơi từ từ rồi ok mình đã đẩy lùi được uh, thiên về rồi lên uh, kiếm Fanny có một chút gọi là hút máu và tốc độ đánh <laughs> đánh mình cảm thấy sẽ tự tin hơn rất là nhiều nên uh, full phép thì nó không có tí gì gọi là tốc đánh cả à. gì đây em ơi bơi vào đây úi rồi ôi một phát à. nhưng mà nó đánh ờ, chí mạng thấm lắm anh em ơi trận này thấy cũng ờ, càng không hề kém bây giờ chỉ cần ai ờ, ra kỹ năng trước là người đấy thắng rồi tranh thủ phá luôn cái trụ này nha rồi luôn Ồ lên level kìa Ăn nhanh cục máu đã em ơi <laughs> Bơi vào đây Này thì bơi vào đây em ơi Rồi luôn Moe cái phát cuối nó ném chí mạng kìa Chết luôn kìa Phí đấy nhở Quả đấy mình tưởng uh, mình giết uh, chặt luôn Thế mà vẫn chết Ok không sao Nói chung là mình vừa giết được thì uh, mình vẫn có lợi thôi Bây giờ về uh, lên trang bị tiếp xong chạy ra đánh nhau <laughs> Anh em hãy nhớ uh, ủng hộ cho Khiên nha ủng hộ cho Proemi và Game TV. Hy vọng là hai đội này sẽ mang được vinh danh về cho Việt Nam. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái trang bị áo trong băng giá Trận này khả năng cao là mình cũng ờ, thắng chắc rồi Nếu mà không có sai lầm gì Mình sẽ cố gắng ờ, hạn chế những cái sai lầm ờ, không đáng có Úi trời ơi Em thấy chưa Vào gần ulti một phát là chỉ có lên bảng điểm số luôn <laughs> Me lên trang bị phép khỏe vậy nồi Ok mình sẽ đứng tanh trụ để còn quái để có thể gây sát thương một trụ nhanh hơn nha rồi ok quái hết rồi thôi té thôi té thôi thế là quá đủ rồi ui anh em kìa chỉ cần à, con quái còn tí máu mà mình canh trụ mình bắn cho cái trụ gần nổ luôn thôi từ từ anh ra ăn cục máu đã em ơi tầm này mình uh, à, mất khỏe rồi đã thế mình lại còn lên cả cái trang bị uh, giáp nữa thì uh, đánh khó chết mình lắm Bơ đây em ơi uh, khỏe vậy nồi phun máu luôn rồi kìa bây giờ mình sẽ rình rình à, định mệnh khỏe vậy em ơi ok ok Uê Lại là một pha nữa gọi là hai anh em à, rủ nhau làm sấp mặt Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhà <laughs> Nguyện làm cùng nhau luôn Chắc là bây giờ mình sẽ lên thêm cái trang bị đó chính là À thôi Để xem nào Chắc là mình sẽ đổi sang à, cái trang bị giáp thống khổ nha Đang định lên à, khiên huyền thoại mà thôi Lên hẳn giáp thống khổ phản đáng cho nó chất Bây giờ mình chỉ cần giết được một mạng nữa là xong rồi Thực ra cái ờ, solo một một này nó cũng chỉ là để giải trí ờ, vui vẻ thôi chứ nó không nói ờ, lên được kết quả trong cái đấu 5 năm đâu nha anh em Nên cũng đừng nhìn qua cái kết quả này mà phán đoán gì cả Đánh vui thôi nha Mục luôn mục luôn Rồi bây giờ mình sẽ về hồi một chút máu đã anh em đừng quên để lại nhận xét và góp ý ở cuối video nha Mình sẽ đọc qua tất cả nhận xét của mọi người Và hãy để cái lời mà mình muốn kiểu muốn mình làm ở trong uh, những clip tiếp theo thì làm về cái gì thôi định mệnh mải chém gió để đánh rồi từ, em ơi đùa anh đang mải chém gió định mời kinh vai bung luôn bung luôn gì đây gì đây ok tốc biến ăn uh, <laughs> tốc biến ăn máu luôn à, ok vai nồi cái pha đấy không để tin vào mắt mình luôn tôi tưởng tôi chết rồi cơ nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn còn sống chắc là mình sẽ kết thúc trận đấu này luôn ở đây thôi anh em uh, thấy hay hãy uh, like và đăng ký kênh giúp mình nha Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này See you again, may tất cả mọi người, bye bye